một lái xe sử dụng từ mới và một người lái sử dụng từ đầu cho nên chiếc xe này còn rất là chất luôn cam kết với quý khách hàng là một chiếc xe không đâm đụng không ngập nước nguyên bản từ A đến Z không có một lỗ nhỏ luôn máy gầm thì đại chất luôn quý vị nhá phóng như tên lửa luôn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 một chủ một lái xe sử dụng từ đầu cho nên là chiếc xe này còn rất là kỹ rất là đẹp nguyên bản từ A đến Z không có một lỗi nhỏ luôn quý vị nhá hiếm có một chiếc xe nào còn được đẹp như chiếc xe này luôn keo chỉ không mất một phân zin 100% luôn thân vỏ thì mỏng tanh luôn không một vết mọt mục nha quý vị nhá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 Đặc biệt là chiếc Toyota Vios Một chiếc xe thần thánh đến từ thương hiệu Toyota Và ngày hôm nay thì tôi rất là vinh dự được gửi đến cho quý khách hàng cái sản phẩm này Và quý vị hãy nhanh tay nhấc máy để gọi điện cho tôi sở hữu chiếc xe này Vâng, vừa rồi tôi đã đi một vòng quanh xe Quay thật kỹ chiếc Toyota Vios để truyền tải đến cho quý khách hàng Và bây giờ xin phép quý khách hàng tôi đi vào từng phần chi tiết của chiếc xe này Trước hết là cái mặt cabo phía trước của chiếc xe này Chúng ta thấy là nước sơn của nó còn rất là bóng luôn Còn đang in hình các cây ở xung quanh luôn Và nó cũng còn rất là khớp khít so với cái ba đợt sốc phía trước hai cụm đèn pha phía trước quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự cong vênh đâu Đấy, cái mặt à, đèn pha phía trước bên phụ đây quý vị cũng còn trong veo luôn quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bị bạc màu đâu Và nó cũng là cái cụm đèn pha zin Theo xe từ đầu luôn quý vị nhá Cái mặt ga lăng phía trước đây Sản xuất năm 2009 thì nó đã được lên form mới rồi quý vị nhá Đấy, Cái mặt ga lăng phía trước này nó khác Và cái cụm đèn hậu phía sau à, Được thiết kế khác đẹp hơn quý vị nhá Vô lăng à, xi nhan được tích hợp trên gương và gương cụp xè tự động luôn quý vị nhé Kèm theo đó là cái giải inox được chạy đều sang hai bên Và cái biểu tượng Tota thần thánh ở giữa Đấy, Nó tạo cho chiếc xe này à, Trẻ trung hơn quý vị nhé Và cái đèn à, pha phía trước Bên lái đây quý vị cũng còn trong veo luôn quý vị Và nó không có dấu hiệu gì của sự hoen ố hay là bạc màu Đấy, Cái ba đờ sốc phía trước đây Chúng ta không có thấy có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ Và nó cũng còn rất là khớp khít so với cái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 thân vỏ căng đét luôn quý vị nước sơn thì đẹp và bây giờ tôi xin truyền tải đến cho khách hàng đây cái khoang lốp phía trước đây bên lái quý vị nhá chúng ta thấy là cái keo phủ sần của nhà sản xuất đây vẫn còn căng đét luôn dày bịch luôn không có dấu hiệu gì của sự mọt mục ở đây quý vị nhá xanh lét sáng choang luôn quý vị nhá đây và cái lốp này chúng ta đi phải hai năm nữa chúng ta mới nghĩ đến việc phải thay lốp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 xe màu đen mà chúng ta trang trí thêm các cái nẹp cửa inox cái nẹp chân kính inox này thì nó sáng xe và nhìn nó cũng rất là đẹp luôn quý vị Đấy, và bây giờ là cái khoang lốp phía sau bên lái quý vị nhá đây cái keo cua lốp đây nơi tôi đang chỉ tay đây cũng còn zin đét luôn không mất một phân nào quý vị nhá với ờ, các cái xe khác thì chúng ta thấy rằng là ở cái khu vực này nó hay tiếp xúc với nước hay bị đá đất nó văng vào đây là chúng ta thấy nó hay bị mọt mục và hay bị ờ, À, mất chỉ ở đây nhưng chiếc xe này thì không nhá zin đét luôn quý vị đây cái khoang lốp đây cái gót khoang lốp đây nơi này là nó hay bị nước nó đọng nó hay bị mọt mục và không có dấu hiệu gì của sự cắt vá và nó còn căng đét luôn quý vị nhá đấy bản e xịn quý vị đây và cái khoang lốp của nó đây còn sáng trưng luôn không có dấu hiệu gì của sự mòn mục luôn và cái lốp phía sau đây còn rất là dày với cái lốp này chúng ta đi phải hai năm rưỡi ba năm nữa mới nghĩ đến việc chúng ta phải thay lốp và nó đến từ thương hiệu Bridgestone của Nhật Bản luôn Đấy, và cái mặt la răng của nó đây quý vị cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ hay bị uh, xước xác ở đây và bên trong cũng là cụm phanh ABS đã được chủ nhân người ta uh, sơn cái tăng bùa màu đỏ rất là thể thao rất là đẹp luôn quý vị Đấy. cái đèn hậu phía sau đây quý vị vẫn là đèn zin theo xe từ đầu và không có dấu hiệu gì của sự nứt vỡ và nó cũng còn rất là đẹp luôn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 Nẹp chân kính inox, tay mở cửa inox Đầy đủ hết quý vị Đấy, và tiếp theo nữa là cái khoang lốp Phía trước bên phụ đây quý vị Cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu Đấy, Và cái lốp này cũng còn rất là dày luôn Cái lốp này chúng ta đi phải 2 năm nữa, hơn 2 năm nữa mới nghĩ được phải thay lốp đây, cái mặt la răng của nó đây còn sáng trưng luôn quý vị nhá Không có dấu hiệu gì của sự xước xác hay bị bạc màu đâu quý vị Đăng kiểm còn rất là dài luôn quý vị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 Trước khi đi vào cái nội thất bên trong thì xin phép quý khách hàng tôi lướt qua một chút cái hình dáng bên ngoài quay thật kỹ à, chiếc xe này để quý vị và các bạn theo dõi và sau khi xem xong cái video giới thiệu xe của chúng tôi thì quý khách hàng cũng đã nhận định được đến trên 90% cái chất lượng của chiếc xe này quý vị nhá à, chiếc xe này có như thế nào chúng tôi miêu tả đúng như vậy và chuyển đến hình ảnh thực tế như vậy cho nên quý vị và các bạn hoàn toàn yên tâm và cũng để, để đỡ mất thời gian cho quý khách hàng ở xa quý vị nhá Đấy, thân vỏ của nó còn căng đét luôn nó có một, một cái màu đen rất là sang trọng với cái màu này chúng ta mua về chạy dịch vụ chạy xe hoa đám cưới được hết quý vị nhá siêu tiết kiệm nhiên liệu nhiên liệu của nó chỉ nằm trong khoảng à, từ 5 cho đến 6 lít xăng trên 100 km thôi quý vị nhá rất là tiết kiệm nhiên liệu luôn điều đặc biệt nữa là Máy của nó rất là bốc quý vị nhá Vận hành thì ổn định Đồ thay thế thì dễ Và cũng rất là rẻ luôn quý vị nhá Nồi đồng côi đá phá không hỏng luôn Đó chính là cái thương hiệu của Tota Vios Vâng và bây giờ xin phép quý khách hàng tôi đi vào cái nội thất bên trong của chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2009 Đây, Chúng ta thấy là cái mặt táp lô của nó đây còn sáng trưng nhựa nhất còn tươi như mới luôn quý vị nhá đây hai hàng hai túi khí cho hàng ghế phía trước quý vị nhá đây và cái mặt táp lô của nó đây chúng ta thấy rằng là còn căng đét luôn quý vị nhá không bị mòn không bị mờ nhựa của nó vẫn còn tươi nguyên quý vị nhá và cũng đã được chủ nhân người ta độ vân gỗ nhìn rất là ấm cúng đẹp quý vị nhá hàng ghế thứ nhất đây cũng còn căng luôn Máy rất là cầu kỳ Không có dấu hiệu gì của sự rách vá Ở đây quý vị nhá Rất là sáng luôn quý vị Đây kể cả cái bậc lên xuống này đây Cái tắp đi cửa ờ, phía trước Bên phụ đây quý vị đây, Nhựa của nó đây Cũng còn sần nguyên quý vị nhá Sáng trưng luôn quý vị nhá Đấy, các cái tay mở cửa đây cũng đã được chủ nhân người ta bọc y, à, vân gỗ rồi rất là đẹp sang trọng và âm cúng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 không có dấu hiệu gì của sự mọt mục đâu quý vị đây các con ốc này đây chưa một lần mở chưa một lần phải động chạm cờ lê mỏ lết các cái chốt cửa đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá màu đen xịn luôn quý vị nhá chứ không phải đổi màu đâu quý vị nhá đấy, màu đen xịn nguyên bản từ đầu luôn đấy đây cái tắp bi cửa phía sau đây chúng ta thấy nhựa nhá của nó đây đấy còn sần nguyên không có dấu hiệu gì của sự bạc màu hay bị mòn bị mờ quý vị nhá đấy đây cái tem của nhà sản xuất đây Keo chỉ đây quý vị Không mất một phân keo sợi chỉ nào cả Tất cả mọi thứ còn zin nguyên bản như đã cam kết với quý khách hàng Kể cả cái phần phía dưới này đây Là cái phần hay tiếp xúc với nước đây Khoang lốp của nó đây Còn sáng choang luôn quý vị nhé Không có dấu hiệu gì của sự mòn mục đâu Và hàng ghế thứ hai đây Cũng còn căng đét luôn Đấy, Chúng ta thấy là Không bị uh, Rách vá một chút nào cả Quý vị nhé và chúng tôi đang truyền tải đến cho quý khách hàng cái mẫu sản phẩm mà chúng tôi vừa mới mua về Đó chính là chiếc xe Toyota Vios sản xuất năm 2009 quý vị nhá Đây và chúng ta thấy là cái góc quay từ bên phía bên lái đây quý vị Hàng ghế thứ nhất đây đây, cái tab đi cửa của nó đây Đấy, các cái phím bấm lên xuống kính đây cũng còn rõ ràng luôn vẫn đã được chủ nhân người ta dán vân gỗ Nhìn rất là ấm cúng và đẹp luôn quý vị nhá Đấy, keo chỉ đây quý vị Không có một, một phân keo sợi chỉ nào đấy, các cái con ốc này chưa một lần động chạm cờ lê mỏ lết đấy, kể cả cái phần gót phía dưới này đây không có dấu hiệu gì của sự mòn mực keo của nó còn đầy đạn luôn quý vị nhá không có mất một phân nào đâu máy gầm đại chất như đã cam kết với quý khách hàng từ đầu đấy nếu sai quý vị có hoàn toàn có thể uh, trả lại xe và chúng tôi sẽ hoàn lại tiền cho quý khách hàng luôn đây cái mặt tắp đi cửa phía sau đây chúng ta thấy còn sần nguyên sáng trưng luôn quý vị nhá nhựa của nó còn rất là tươi luôn đấy các cái tay mở cửa đây cũng còn sáng choang luôn quý vị không có dấu hiệu gì của sự bạc màu ở đây quý vị nhá đây và keo chỉ của nó đây tem của nhà sản xuất đây keo chỉ không mất một phân nào quý vị nhá đây, kể cái phần phía dưới đây cũng còn sáng trưng luôn keo cua lốp cũng còn còn đây ấy phần lốp nó sần mới như thế này quý vị nhá đấy à, tôi đến cái cốp sau đi đèn hậu phía sau đây cũng còn sáng trưng luôn hai cái cụm đèn hậu phía sau đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy dở được chỗ nào tôi dở hết cho quý khách hàng xem luôn đây đấy và chúng ta thấy không có dấu hiệu gì của sự mọt mục nhá còn sáng trưng luôn chúng tôi cũng chưa dọn rửa gì khu vực này đâu lốp sơ cua vẫn còn dày bịch luôn quý vị nhá còn mới nguyên luôn đấy quý vị đây đây ấy dở được chỗ nào tôi dở hết cho quý khách hàng xem luôn đây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 hai bên má của nó đây không có dấu hiệu gì của sự đắp matit đâu quý vị nhá đấy rất là kỹ cho quý khách hàng rồi và quý vị và các bạn xem xong video thì có thể mua được xe luôn rồi đó. mà chúng ta còn uh, e ngại cái gì đó thì chúng ta chuyển hình ảnh đến cho những người am hiểu về uh, ô tô đó, người ta xem qua cho chúng ta một chút thôi là chúng ta cũng có thể uh, nhấc máy gọi điện cho tôi chúng tôi để sở hữu chiếc xe này rồi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 không có một lỗ nhỏ luôn Không một vết mọt mục luôn quý vị nhá Keo chỉ zin 100% Thân vỏ thì mỏng bay luôn Không có một chút ma tít nào trên chiếc xe này luôn Đấy, Sơn căng đét luôn Đây cái mặt tắp lô tắp bi của nó đây Còn sáng còn mới như thế này cơ mà quý vị hai túi khí cho hàng ghế phía trước Đấy Tắp bi cửa của nó đây Còn sáng trưng luôn quý vị nhá Đấy. Đây và Keo chỉ của nó đây quý vị không có mất một phân nào cả kể cả phần phía dưới này đây đây, cái tắp bi cửa của nó đây Đấy, sáng choang luôn quý vị nhá Keo chỉ đây Không có mất một phân keo sợi chỉ nào đâu quý vị Kể cả cái phần phía dưới này đây ấy khoảng lốp đây Sáng trưng luôn Hàng ghế thứ hai đây quý vị Cũng sáng trưng luôn quý vị nhá Đấy Cái tắp bi cửa bên lái đây quý vị các cái phím bấm lên xuống kính này cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy phần nhựa phía dưới đây keo chỉ đây quý vị không có mất một phân keo sợi chỉ nào kể cả cái phần gót phía dưới này đây cũng không mất một phần nào quý vị nhá đấy cái cửa sau đây bên lái đây nhựa của nó đây cũng còn sáng trưng luôn quý vị nhá đấy các cái tay cửa đây được uh, dán inox à được dán vân gỗ rất là đẹp rồi đấy đây keo chỉ đây